à, mini game khá là vui mọi người ạ à. thì cái mini game lần này sẽ không có giống như những cái mini, mini game lần trước là chúng ta sẽ chơi mini game mà ờ thì nó cũng là mini game mà ta à nhưng mà con map lần này á thì nó sẽ là một con map kiểu là phiêu lưu nha mọi người nha chúng ta sẽ đi chơi theo cốt truyện và chúng ta sẽ phiêu lưu à, giải mã giải đố nè sau đó là vượt chướng ngại vật vượt thử thách nha các bạn nha và như anh em thấy thì ở đây có rất là nhiều cam của thành các thành viên của hero team luôn đây đó đây là tất cả thành viên của hero team các bạn thấy đây cam của mọi người nè mọi người giơ tay chào, chào hai cái mọi người hello hi ok rồi thì uh, hôm nay mình sẽ quay video và mình sẽ gọi là cho tất cả thành viên của Hello Team mọi người sẽ mở cam ở trong đây để anh em có thể thấy được cam của mọi người nha ok trừ Mimi ra tại Mimi hiện tại vẫn chưa lộ mặt cho nên em nào muốn Mimi lộ mặt á, thì bạn hãy qua bên kênh của Mimi đăng ký subscribe ủng hộ cho Mimi để Mimi có thể gọi là lộ mặt trong thời gian sớm nhất nha các bạn nha ok còn bây giờ không nói nhiều nữa chúng ta cùng nhau bắt đầu vào chuyến phiêu lưu của anh em chúng ta hồi nào mọi người sẵn sàng chưa Đi Let's go. go Let's go Đi thôi mẹ simi tránh ra bạn che cái nút rồi Bắt đầu đâu vậy okay. Rồi ok thì trước tiên là tôi nghĩ là mọi người cần phải ờ, lấy cho mọi người một cái nón nè Ở đây nó tặng cho chúng ta một cái nón nè Để làm giáp hay sao mà tại tại sao lại tặng có một cái nón người ta Lại lấy thêm cây kiếm gỗ nè Lấy kiếm đây mọi người đó chúng ta cùng nhau lấy kiếm lấy lấy lấy giáp đội vô rồi ok rồi ok thì ở chỗ này là mình thấy nó có một cái nút nữa bạn ơi hình như bấm cho cái nút này để bắt đầu hay sao rồi xong bấm xong cái nút mất tiêu luôn Ủa ok bấm mất tiêu xong rồi giờ làm gì nữa à hình như là nói, chúng ta đang nói đang nói đang im, đang nói mình đứng im cho cái ông này ổng nói chuyện với mình thấy gì đó một hồi ổng dặn mình gì hay sao á thì xong mình sẽ dịch chuyển hay sao á ok nhanh lên anh anh ơi rồi, nhanh lên lên ơi tốn thời gian quá bọn em quay video và bọn em cũng có thời gian video của bọn em đâu có Ủa, sao ai đâu ai đâu đồ chơi đồ chơi đồ ngọc đồ ta luôn đâu nên lại nên lại cuốn nó đi cuốn nó đi ai cái bộ này đừng biết nữa ông trời ai bộ đó hơi bị bá đó ê bộ đồ này hơi bị mạnh luôn nha ông lấy hết luôn trời đất ơi còn cái không, tre thôi anh không phải chơi đâu anh là thằng hướng dẫn rồi không ông si không biết thành cái ông ông hướng dẫn luôn rồi rồi ok thì ở đây là mình đang thấy là nó họ cho mình một cái cọc ngục uh, gì đó, làm một cái cục ngọc lục bảo nè, với lại là thịt gà nè, bộ giáp nè, rồi cái la bàn à cái gì cái này phải cái la bàn, cái này là cái đồng hồ. À ok. Thì ở đây là tôi Let's có go. gọi là tôi có gọi là bốn miếng thịt nè, tôi sẽ ăn một miếng. Đó, sau đó tôi sẽ chia cho Sammy ba miếng, còn mọi người nhịn đói đi. Ok. <laughs> đấy ok rồi bây giờ tiếp theo thì hiện tại chúng ta đang thấy là chúng ta đang ở trong một cái ngôi làng mọi người ơi wow một cái ngôi làng thì ở trong ngôi làng có gì không ta ở trên kia ui cướp được điều của con này rồi Wow, ở trên đây, trên đây có ông Đức Vua nè. Đúng rồi, Đức ở đây Đức Vua nè. Ê đừng để, đừng để Chiêu lấy bộ đồ nha. Phong ơi, Phong ơi. Gì anh? Gì anh? cứ cướp cướp vùng miệng của ông đi, cứ vùng miệng của ông đi ê tao lao cái này ra là bây giờ biết ngay mà có nên bấm không ủa rồi cái ông nào lấy luôn cái đầu của ông đức vua rồi hả ai vậy ai đó ai đó Trời ơi, ơi Mimi tính ra bạn có thể nào trả lại cái đầu trong đức vua cho cái map nó nghiêm túc xíu được không bạn? Từ nãy giờ thấy tàn nghịch không mà làm ơn trả lại cái đầu hộ tôi cái. Ê Mimi ơi, ví dụ như mà ai mà lấy đầu đức vua xong mà lòng tiếng thì được chứ bà lấy đầu đức vua thì bà lòng tiếng kiểu gì? Ok rồi, thì hiện tại ở đây chúng ta đang thấy là có ông đức vua này, không ông đức vua nói gì ta? Ờ, ông nói bằng tiếng Anh thôi kệ ông đi, mình không biết thì mình đi chỗ này Mình dở tiếng Anh chứ mình không mình không biết đọc đâu Ồ, ông Nhân Lạc Ôi mọi người, mọi người, trên này có một cái con gì nó đã đánh nè, đánh nhau, đánh đánh mình nè Hả con gì? Ừ. Mọi đuổi cho mình nè Trời ơi, rồi xong tôi hiểu rồi có ông nào gọi là hồi nãy mi mi lấy cái đầu của ông vua cho nên là con này tức quá nó đuổi theo quýnh một mình nè à? ôi trời ơi rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi con ơi dăm ba con trời ơi mi mi đắc tội đức vua rồi ok ở bên đây có gì đây hình như là mình sẽ phải đi qua bên khu rừng này ủa hình như qua đây nè mọi người qua đây qua đây ui có bộ giáp này đi qua đây để em lấy bộ giáp của nó <laughs> bạn ơi bạn thằng có bạn ơi lúc nhanh thế cho bạn nhanh thế mọi người vào mọi người phiêu lưu và mọi người lột hết đồ cái này <laughs> thì mình lấy đồ để mình có đồ mình mặc anh ok rồi đi tiếp ôi ôi trời ơi trời ơi ơi sao lần nào mình này mình lần nào mình đi đến đâu rồi cũng thấy có trời mưa vậy ta ủa thường là trời mưa là em nhớ là chỉ có những con mắt kinh dị nó mới có trời mưa hả anh ôi sao cái này là mắt kinh dị hả không này đâu phải mắt kinh dị em nhớ là tiếng nhật mà này tiếng nhật mà cái cửa đã bị khóa à, Bạn cần phải đi tìm bạn chìa đi khóa tìm, đi, đi tìm chìa khóa à, đi tìm chìa khóa à vậy là chìa khóa sẽ nằm trong cái khu rừng này nè Mọi người đi vòng vòng kiếm đi Ôi em kiếm chìa khóa mà em tìm được Ngọc Lục Bảo nè mọi người <laughs> Ê từ từ Mình thấy có cái gương anh đây gương nào không mọi người mọi người đi, đi kiếm chìa khóa bà tiền đề cốm của tôi hả mơ đi bà à, có cái rương có cái rương nhưng mà trong đây không có chìa khóa nào hết đừng có mở game này chết ra kiếm chìa khóa nha mấy bà <laughs> có gì hết trơn nè Ủa sao Dương này nó giải rác ở trong rừng rồi à? giết Vampire rồi Em mọi người cái cửa nó bị nó bị vỡ rồi nè À dạ bị vỡ rồi kìa đấy Quá quá tức là vừa rồi là chúng ta phải giết giết Vampire là được hả À Người ta là Vampire bảo cái đọc Vampire tôi nghe tức ghê rồi Ai Ủa khoan từ từ Tính ra nó yêu cầu tính ra nó yêu cầu chúng ta là đi kiếm ờ, gì ta chìa khóa mà chúng ta chưa ừ. kiếm được chìa khóa mà nó tự mở cửa cho chúng ta qua luôn gì kỳ vậy ta mà nó không phải là mở cái cửa nữa mà nó bởi hai cục gỗ kế bên cửa ơi có khi nào có ông nào đập vậy ồ vậy là chìa khóa sẽ nằm trong cái khu rừng này nè mọi người vòng vòng kiếm đi ôi em kiếm chìa khóa mà em tìm được ngọc lục bảo nè mọi người <laughs> anh có đường nào không đừng có nói tí nữa nguyên con mặt cà rồng xuất hiện nha đạp không đạp, đạp giết vampire rồi nên cửa mở hả Ồ. Oh. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp nào thì ở đây cái gì? Sao điện có nguyên có cái con nguyên cái ngôi mộ đây vậy? À? Ủa sao tự nhiên có nguyên ngôi mộ đây? Ủa mà sao chỗ chỗ nào cũng thấy có cái nút. Nó xuống nữa nè. Ui. Đâu đâu đâu đâu đâu. Wow. Ui. Mọi người lấy đất lấp không à? Ui. Mọi người mọi người bên dưới đây hình như có ông ma cà rồng hay sao nè. Hai cái răng nanh nè mọi người. Trời ơi nãy giờ em bật cái trường luật sao lần nào sao lần nào mấy ông vô mấy ông thấy đồ người ta người ta là npc người ta đang vừa hướng dẫn các ông cái cách chơi game mấy ông vô mấy ông lột đồ người ta hết trơn luôn mấy ông ép vừa thôi mấy ông nè npc nè ủa rồi con npc nói gì mọi người ai em nearly như nó chưa kịp nói gì bị anh lột hết đồ đợi đợi muốn ba cái đồng vô cho hậu anh ui ui nó biết anh con dê kìa Dracula nè oh my god ui hình như em mới thấy nó biết anh con dê phải không mọi người ờ nó cũng nó cửa mở chưa mở mở mở mở mở mở mở mở luôn wow đội mũ ma đồng vô anh để làm ma đồng để làm đội búa này bây giờ chúng ta ủa kép ập bà lút kép ập bà lút trong trong mấy cái đường này có à? gì mọi người lấy lấy lấy lấy trong mấy cái đường này có gì không lấy lấy lấy đây là một cái đường handle Ông ơi, anh biết rồi, cái này không phải là mình trang gian mà mình đang hóa thân thành nhân vật ở trong game này. Oh. It's a chap tất cả mọi người đang hóa thân vào những từ đi ra đi ra đi ra ghi là ba cái chìa khóa được giấu ở bên trong hang hang hang hang hang gì con gì con con con dơi ờ đó con dơi đi kiếm đi kiếm đi kiếm đi kiếm à ôi ôi con gì ôi ơi mày mày mày con gì đây ai mọi người ai á có con gì con gì con con gì đánh em nè mọi người trời giờ khách cả mình em đồng á ui ui ui ui ui ui là bắt đồng á rồi xong quỳnh quỳnh chết đâu luôn rồi ôi trời trời ở dịch đây đề nghị ông dịch với ông siro cởi hai cái đầu của hai con kia ra nha nhìn không phân biệt được ai ai là người ai là mặt cà đồng luôn á <laughs> trời ơi tên trên đầu anh mà trời tôi có cái chìa khóa nè bông ơi mình kiếm được cái chìa khóa nè mọi người mọi người ở trong đây em thấy nó có một cái cây kiếm gì nó cắm ở trong cái cục đá nè mọi người wow ờ, ba đi ba đi xuống kìa mọi người mọi người nhưng mà hình như là mình không vào lấy được mình mình phải bắt cua lên đây mình kiếm chìa khóa sao á đây mọi người để em từ nãy giờ mọi người kiếm tôi được chìa khóa tôi không, không có đồ ăn tôi không nhảy cao được mọi người ơi còn em có cái này là là, là bắt cua là cho miếng đi chị bắt cua vậy chị bắt cua vậy chị bắt cua rồi bắt cua vậy bắt cua đơn giản giam ba này ông ơi nghe anh em nhảy làm chi cho mất công sao em không nói sớm anh quăng xuống cho nè trời ơi ông lên tới nơi ông tới đại đi <laughs> ok gì vậy con gì vậy ủa khoan từ chìa khóa chìa khóa hồi nãy nó yêu cầu mình là kiếm mấy cái chìa khóa ta ba cái chìa khóa ba cái đúng rồi đúng rồi đúng rồi với phong đủ rồi à ok đủ rồi đúng không để tiếp tục mình phải để chìa khóa vào đâu cắm ở đâu cắm ở đâu ờ bây giờ quan trọng là cắm ở đâu nè đây ở đây ở đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây à gắn vào đây đúng không rồi một cái nè đừng gắn hụt vô tay phong hai cái ok mở mở rồi đây đây đây đường hầm dưới đây nè ủa hả gì có gì đâu Khoan không đúng đường hầm này lúc nãy tôi vào đây là nó ghi là đây là một cái máy mà gạt gạt lên gạt gạt lên gạt gạt lên mọi người gạt gạt lên mọi người gạt gạt lên chúng tôi mọi người gạt gạt lên từ từ gạt gạt lên gạt gạt lên đó ok rồi đi vô rồi ok Ok Ủa là sao? Gì, gì vậy? Từ từ, đó đi vô À, vậy là nó... À? Xuống, ai đó ngã xuống đi, ai có ngã xuống đi Từ từ, từ từ, từ từ từ Tức là đâu cần gạt cần gạt đâu mọi người Tức là mình mình đâu cần gạt cần gạt đâu Ồ, mình quá được rồi nè mọi người Tránh ta, tránh ta Ôi mà tính ra là hình như là đâu cần gạt cần gạt đâu ta Alo Cần, phải cần, cần gạt cần gạt Phải đi kiếm chìa khóa nó mới mở cái cửa đó đó Không, ờ, ờ, hồi ban đầu là cái cục nó như vậy rồi Chỉ cần tập cái cục ra là được rồi Đấy ban đầu là cái sỏi xong rồi Camui đập sừ What Ê Mui ơi, chị có thể nào đừng, đừng đập đồ được không chị? Ok, rồi qua bên ờ, đây Bác cà đồng đi dưới, bác cà đồng đi dưới đó kìa Ê, con bác cà đồng, trời nó qua quýnh em lắm ơi Trời ơi, chạy mày ok ok trời ơi ơi siro dịch cởi cái nón ra đi em không phân biệt được người với ma cà đồng luôn á cởi cái nón ra đi các bạn đây cái giờ đu mấy mấy cái dịch ơi đó, chạy cho mấy anh chạy cái nón dịch em nhìn anh em phân biệt được con nào con ma cà rồng nó quýnh lộn bên hoài luôn dịch trong đây có đồ ăn nè anh em anh em cho tôi xin phép lấy đồ ăn trong đây nha tại tôi đói quá rồi đâu đâu đâu, đâu. đâu. ủa anh lấy ít chứ anh phải cho người ta chứ anh cho em đi cho em đi còn đúng cái đây nè đây nè đây nè đây đây đây mọi người mình mình có đồ ăn nè mọi người nè nè mình có đồ ăn nè ủa cảm ơn cây phù thủy ra tay phù thủy ra tay phù thủy gì ba dạ. em mới nhặt dạ, đồ rồi hồi nãy mà ok tiếp theo là gì đây ui dạ, mọi người mọi người mọi người ở bên kia em thấy có nguyên một cái tòa lâu đài luôn kìa wow thì ra đây là chúng ta sẽ đến cái chỗ ma cà rồng xong rồi chúng ta đánh ma cà rồng đúng không em xin phép lấy cái giáp của thằng này với lại cái cây kiếm của nó của em thì được em không bao giờ đi lấy không em thấy mọi người lấy rồi em lấy theo thôi ok mọi người cái nó còn có đúng cái quần hết mày lấy luôn vậy ôi trời ơi mày lấy luôn anh ơi giờ cuộc sống khó khăn mà sam ơi sam ơi sam ơi ơi sam sam lại đây sam lại đây phong có cái bộ đồ này cho sam nè đó mặc đi mặc vô đó dạ. rồi ok đồ xám này đẹp nè rồi tiếp tiếp tiếp Ủa cái gì vậy? Sao ông Rô ông đi xuyên cái bức tranh được vậy? Hả? Ủa đây ảo không? Mọi người ơi, mọi người nãy giờ có lục đồ ăn ông cho xin miếng coi gần chết. Đây đây em có đây, em em có đây, em có đây. Ê phụ ờ, thủy ơi, phụ thủy ơi. Thủy ơi cho cho xin đồ ăn phụ thủy ơi. Cái gì vậy? Cái gì phụ thủy mà. Ok thì ở bên đây thì ờ, chúng ta đang thấy là nó có những cái bông hoa. Ủa vậy xem? Ủa trời tôi đạp vô cái nó nó nó làm tôi giật giật luôn á ta. Ồ. Đừng quá, đừng quá, đừng đi vào cẩn thận nha ok vậy thì mình phải nhảy qua rồi xong em nhảy qua em trúng em trúng rồi ok không mọi người mọi người ơi mọi người mọi người qua qua bên đây bên đây có cái ngôi đền gì nè mọi người đây có vàng nè mọi người đội đâu á các bạn này có ai muốn đầu vàng không có ai muốn đầu vàng không có, không nói có mình vừa lục được 32 ngọc lục bào đâu em cũng không nói là em mới vừa làm được cái táo vàng không ê mà khoan mọi người sao từ nãy tôi nghe tiếng sét đánh hoài mọi người em ơi đi chủ ra thoát ra khỏi đây thôi trời ơi sét nó đất trời ơi con này đúng kiểu nó sẽ đánh vào đầu mình random á ờ ủa có có có, có khi nào Ê, trong trong trong cái đền nó có gì không trong cái đền nó có gì không có khi nào trong đền nó có có có vật gì đó nó vip bờ không đền này nay lụm mấy cái rương thì được có vip bờ anh ơi trong cái ngôi đền hồi nãy em lụm được cái này nè đô đưa đưa tao nè cái này nè à đặt đây đặt đây thử không đặt đây thử đặt đây thử làm gì ui sao đánh thôi chạy mọi người chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy thôi trời thôi để em để em để em hết rồi sao để em để em ơi da sát sát nhanh bánh mì ơi ok ok dạ thưa thưa ông thưa ông con con con trả lại cái đó cho ông ông đừng đánh đánh sấm sét bọn con nữa con xin ông đánh nữa kìa đánh đi má ơi ủa đánh ghê dữ rồi trời thôi đi đi mọi người đi đi có có đường không có đường không mọi người kiểm tra có đường không có đường có đường nè con đường đi đâu rồi ôi ơi sao sao sao chưa gì qua đây gặp cái ông gì mà ông gì ông gì ve yeah, ếch gì mà cứ như là cái gì uh, Thanos vậy đóng Tổng em ơi có cái kia đánh đánh không đâu mọi người Đây đúng rồi đây Cẩn thận nha mọi người Đéo cái này khoảng 8 ờ, thằng quay lại đánh cho được rồi Tôi à vậy ta tôi yếu như anh em tôi đâu Ơ nhưng mà sao ông làm khỏe vậy Không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đối thủ di chuyển thôi Còn này đứng yên rồi đánh chết à Ui Ờ chết rồi Wow chết queo rồi à, chết queo nhìn thấy nó đẹp không mọi người kiểu nó chết trong mấy cây này cắm xung quanh nè ui Ồ. chết đâu sao? Ê mọi người, em lụm được một cái uh, chìa khóa nè. Chìa khóa này làm gì? Ok, chúng ta đã quay trở lại nè thì mình đã kiếm được cho mình một cái chìa khóa. Thì hồi nãy Mimi bị cái ông đó ổng uh, đánh sấm sét cho Mimi chết queo thế là Mimi dịch chuyển qua bên cái ông đó luôn các bạn ơi. Ok, cái này để mở này đúng không? Chỗ này nè, cái này nè. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa rồi ừ, vậy? Ừ, Phong ơi sắp tới cái lâu đài rồi Phong ơi Ủa sao mà Ủa. qua đây xong chạy tới thui vậy anh Đấy đó wow. Ê, sao qua đây nhìn thấy ghê quá ba Hả? Ừ em thấy chạy tới thui rồi em, em thấy hơi sợ sợ anh ơi Đây <laughs> chìa khóa tiếp nè mở được nó không Ôi quái vật quái vật quái vật cẩn thận quái vật Ở đâu À mình bấm nút là có quái vật mình bấm nút là có quái vật Ôi một cái con bộ xương biết bay vãi nồi ấy mình mình bấm ra nó có ra, ra ra chìa khóa không ta bấm nó đâm hả à, có lý rồi đó à, cô không có giật đánh luôn tao bị anh em đánh quá ây à đau á <laughs> phải mà không đánh tao bị anh em đánh ê cái đường ui à em hiểu rồi vậy là sẽ có một cái ngôi mộ là nó nó có chìa khóa ở đây em chọn đúng rồi nè ok đi qua chưa oh. ui có đôi giày xịn cái đôi giày kim cương xịn lấy luôn ok đi xuống trời ơi anh em có mình chia hàng rồi mình lại đi xuống một cái ngôi mộ một cái ngôi mộ tới thui oh my god ừ. Ê, có cái nút ở đây nào không có cái nút ở đây nè đây từ từ mọi người đợi tôi xíu tôi bấm thử cái nút này coi có ra cái gì để thấy có ngôi mộ nè ôi ôi nó ra con dê nãy kìa dracula con dê này à ồ ông này là ai là mình đang chơi hành trình rồi tiêu diệt con ma cà rồng này hả ủa khoan vậy sao con ma cà rồng này nó chỉ là con dơi bé tí tẹo mình quýnh wow. cái là xong rồi không đúng đâu nó phải còn một cái còn một cái nữa tại vì phía đằng trên kia còn một cái cửa nữa ủa sao ủa giờ nên mình xuống đây hết rồi sao sao lên ủa cái này là bị lừa rồi giết cái ba đồng giết cái ba đồng giết cái ba đồng dạ mày thử giết cái đi ấy da sao mọi người quýnh tôi anh em thật làm đường đây từ từ đứng góc thôi đứng góc ờ không giết được không đến được không đến được không đến được từ từ đi ra đi ra đi ra anh anh chị em từ từ nó đang nói cái gì đó mọi người từ từ nó đang nói cái gì đó từ từ ôi trời ơi nguyên con zombie từ bên dưới mộ chui lên kìa trời ơi giết chị mày giết chị mày giết chị mày giết chị mày sao mà con zombie nó không quýnh tôi mà anh em quýnh tôi muốn chết vậy anh em mình còn hai tim thôi anh em đừng nói mình nữa mình làm cảm ơn cố lên anh em anh em thằng nào đừng quấn mình nữa anh em đừng có quýnh thôi ơi mọi người tính ra từ nãy là tôi bị con zombie nó cắn quá trời luôn rồi cuối cùng mà tôi vẫn ở dưới đây là là sao Ê, phong ơi phong ơi phong ơi nhìn đây ủa xin xin xin xin à em xí được nguồn nha em xí được nguồn nha em xí được nguồn rồi anh em nhanh đi mua nhanh thế rồi Ngồi xí đồ ăn luôn Bên này bên này có cầu thang à Dìm đi đâu Ôi. Đi đi vào đi vào đi vào Ở đằng sau có một cái cửa đằng sau có một cái cửa Ở coi cái chìa khóa không Coi cái chìa khóa không Ai cái chìa khóa vậy Ai ai cầm không em không cầm chìa khóa có ai cầm không nãy có chìa khóa ai mở được không bây Ủa, giờ tất cả những đứa nào nãy giờ lộn giáp kim cương kiếm nôn ra đây tao lộn đúng cái chìa khóa rồi <laughs> bây giờ lộn hết ra đây tao đưa chìa khóa à, không rồi à, à, à bây giờ dịch dịch bây giờ mà bọn em không đưa không đưa giáp kim cương cho dịch là dịch sẽ không đưa chìa khóa cho bọn em đúng không à ok đây giáp đây làm đi đó lấy đi anh ừ. lấy đi ok lộn hết giáp ở đây mấy thằng lộn giáp đâu vẫn thiếu bộ giáp đâu trời ơi bể hết luôn ủa quăng hết luôn hả cái gì mà sao mà anh ác như vậy không có đâu đâu mui vừa thấy lột ta rồi nhanh lên không phải thay bạn nhìn mình sẽ cái này bạn nhìn mấy đồ giáp dùng các thứ này làm gì có một là đưa hai là bây giờ mình sẽ vứt cái chìa khóa đi nhanh lên thôi thôi thôi chị ơi chị ơi em lại em em lại hai anh chị hai anh chị làm ơn đưa em cái chìa khóa đi hai anh chị em lại hai anh chị em nhớ bao nhiêu đồ đồ đồ đồ đồ đồ rồi đấy được đấy được đấy được không Chết rồi <laughs> Chết rồi Được Bà ca mui luôn rồi Bà ca mui luôn lại rồi Rồi em giữ thôi Hay là giữ Mày bay đâu Đưa đâu hình lên. như là hình như đâu có cái mũ đâu anh chỉ có bộ giáp như thế này thôi không có cái mũ ừ, không, không đòi cái mũ ở đâu kiếm ra cho ông ông nội đưa chìa khóa đây mặc cái giày mặc đồ mặc đồ thì xịn nhưng mà <laughs> nhưng mà cầm kiếm gỗ tao cầm kiếm xịn đất đưa đây không có kiếm xịn <laughs> Đâu đâu cái bộ Cái dịch này Cái dịch này chơi kỳ okay. thật Anh ơi coi chừng đặt nhầm Cái này đặt đặt ở trên đỉnh đúng không Đúng rồi Đặt ở đâu cũng được Cái bên cái cửa là được Trái phải cũng được mọi người tránh okay, sao không đặt nhầm bây giờ Ok rồi Wow Wow Bây giờ chúng ta Bây giờ chúng ta sẽ vào tòa lâu đài Ui nó mở cửa nè Ui rồi rồi rồi rồi rồi có con vừa chạy qua nha đây đây đây ấy ba gồng ba gồng ba gồng ấy à sao lần nào để đánh nhau để đánh sao mà lần nào nó cũng quấn em vậy Ai à em đừng quấn thôi. sao sao nó đánh đi mà đồng đội đánh nhau nhiều vậy ừ ờ, từ nãy giờ em tay bị đồng đội chết không hay ai với chết em bay vậy Sammy Sammy Sammy Sammy Tim Sam đã bị Bam Bay giết chứ không phải là Sam giết chết Bam Bay rồi Dạ ai biết ờ, Ở chỗ này ở chỗ này em thấy có hai cục sắt hình như nãy có ai có cái cấp đúng không Đào hứa coi À có nè có nè ờ, có nè có nè ơi coi trong đường có gì coi trong đường có gì anh em nhanh quá tôi ba ba ấy trời Lại lại lấy lại đâu cái đường này là hai thằng luôn sao mà sao mà mà đông vậy sao mà ma cà rồng đông quá vậy trời trời ơi từ nãy giờ gặp mấy con rồi tôi không thấy cái map này có gì đáng sợ mà gặp ma cà rồng nhiều quá tôi sợ đó bé trời ơi trời ba cho đầy đi nãy giờ tôi bị cái ma cà rồng đánh thì ít mà anh em quýnh tôi mất quá nhiều à. máu thì nhiều anh ơi ờ, ờ, ít hiệu ứng bánh mì ấy cái <laughs> bánh mì nè khai xin anh định là nhặt được nha không dùng hiệu ứng nha nha <laughs> ok bạn editor hãy tua lại đoạn của Kairon để xem coi Kairon có dùng bánh mì hay không có dùng hiệu ứng lấy bánh mì hay không nhé bánh mì uh, ờ, cũ hiệu ứng hiểu không cái bánh mì đặc biệt bên này bên này có cái cửa vậy nè mọi người đi qua đi thử coi à, khoan dưới này dưới này dưới này có đường này mọi người tôi tinh lắm trời ơi tôi tinh mà à, wow Ê, ôi mùi mùi uh, ờ, mắc tinh đó nha trời ơi ủa lừa lừa được hay quá hay quá lừa tính ra là chị chị ơi ờ, tôi thấy đường nè tôi thấy đường nè sống cùng xuống đây nè ở hai người tính ra một cái đường vậy đâu đâu đâu đâu mở được không mở được không mở được có lắp tàng hình ơi có có có có bà lắp tàng hình nè anh dịch anh đi trên lắp tàng hình nè có tàng hình nè À, vậy là mình phải đi theo đường lắp tàng hình hả? À. Mọi người nhảy nhảy nhảy lắp tàng xong mình nhảy liền á, ro ro nhảy liền qua đây đi. Ui chà, sắp chết rồi. Trời ơi. Có lên. Mò đi, mò đi anh em, mò mò đường, mò đường. Ơi con zombie. Lấy được đâu ơi, lấy được đâu, lấy được đâu, lấy được ơi rồi rồi ok anh tính ra là ông siro ông bắt cua qua nhanh ghê ha ông nhảy một phát qua lấy được đồ luôn rồi rồi lấy lấy lấy được gì anh đây đây đây được được được cái bông hoa nè phong ơi đây đây đây đây bông hoa làm gì ta bông hoa này mọi người con vampire là biết leo leo cầu thang đâu cái gì đâu kìa lấy lên kìa lên kìa nó lên kìa nó lên kìa Winner, đâu winner. đâu đi không ơi, cho nên xin đến hiệu ứng cây ơi. Em còn 10 ổ bánh mì anh ơi. Anh tên là em có thể có thêm mà. <laughs> Dạ. Không thấy Mọi người, mọi người, mọi người, ở chỗ này, ở chỗ này nó có một bức tường, có ai có kiên cấp không? Đập đập đập đập thử ra coi nhiều khi mình đi quá này ừ. sao á. Không được, không được, không đập được, không đập được, không đập được. được. Em mở cái cửa ra. Ủa? Gì đó cuộc Ủa, Ủa mà cái mà cái cái cái, cái rương nó có mỏi bông dạ. hoa thôi hả? Ê, mày mày đập rồi. Bất tử sao mày đập được đây? Được không? Mà sai mày đập được mà Siro đập được. ủa trời ơi, trời ơi, Siro yếu. Siro yếu. ok rồi đi qua đi qua. Ồ. Sao vậy? Mọi người mọi người mọi người lên đây trứng rồng mọi người ơi nó chơi sẽ chuẩn bị hất mình xuống mà <laughs> oh my god biết mà có đá đỏ nè nó có đá, đỏ, nè với lại mấy tô sốt máu à để làm cái gì ta cái cái chanh có xuyên tường gì không nè ơ cho này xuyên tường cho này xuyên tường cho này xuyên tường này oh, wow wow ba đầu ba đầu đây đây nè đây nè bên nào bên nào nào tất cả cùng đâm đầu từ này đây mà ta à, đâm đầu đâu đâm đầu đâu đây oh wow ui ở đây trong đây có gì trong đây có gì có cái quần ê mấy bạn bạn có thể nào gọi là đồ trong rương này thế nào nói cho mình biết bên trong có gì không mấy người lấy xong mấy người âm thầm mà nhất là mimi đó không biết nói thì thôi quăng đồ cho ta đi giữ đồ trong người xong không ai biết bà cầm cái gì người luôn á em cá chắc là trong em cá chắc là không thì mấy người lấy đi em cá chắc ở trong cái cái rương nó sẽ có cái gì đó mà tôi chạy qua mỗi lần tôi chạy qua tôi mở rương lại không thấy gì bên trong hết đâu đây là phòng của Rakura nè ủa rồi có ai kiếm được cái nút không mọi người tôi còn cái nửa tim tôi sắp à. chết rồi ủa ai ai coi ai có cái nút ở dạ. đây nè nè cái đó cái Ê, trời ơi mình luôn á ba ê trời ơi trời ơi trời ơi gì anh Thôi thiệt cái này là gương Ender chết mà làm sao mày kiếm được cái nút trong đó mà khai thiệt luôn à, sao là vô lý vậy? Có vô lý Chú Alo. Tôi cảm giác tôi nói Ủa sao kỳ Ủa sao em thấy người ta? <laughs> Tôi nói thiệt là tôi Ủa? tôi tôi nói thiệt là tôi cảm thấy à, là tim mình rất là hãnh diện khi có một phù thủy trong tim Ủa trời ơi. Tại sao thế vậy? Dạ, ủa, mở đi. Ủa như thật, như thật, Tất cả con map đều sẽ dễ dàng hơn nếu như có phù thủy. Mày coi lúc này không đạp đi. Đây tao đạp. đạp. Ok Mimi có cái cấp Mimi lại đào nè cái Mimi. Lúc cần bà đào thì bà không đào. Trời ơi. Lên. Rồi. Rồi. Đạp lên. Rồi sao? Rồi. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? đây đạp vô cái đứt cái là, là một cái lỗ đây mà kìa kìa con dơi đây đây con dây nè con dây nè con dây nè con dây nè con dơi xuất hiện con dây xuất hiện rồi bị đánh cho bị đánh cho bị đánh cho bị đánh cho bị đánh cho bị đánh ra tôi là à nó đây rồi nó đây rồi từ nãy giờ chúng ta vào lâu đài nè để tiêu diệt con ma cà rồng này nè thì ra đây là lâu đài tình ái sắp sắp đợi tôi anh em ở đây anh em ở đây đợi tôi tôi đó đợi tôi tôi đó đứa đứa đứa đứa đứa đứa nào chọn cái bình hay vậy anh em anh anh anh em anh em được anh em được ấy á. Ok anh em tôi tôi tôi tôi tôi tôi. Ủa nó Tôi anh khỏe không vậy? Đánh anh. Cố lên, cố lên, đánh lộn Tôi đánh lộn đi. Tôi tôi tôi tôi tôi tôi cố gắng tôi tôi cố đánh nó vào trong với mình. Lại anh em cứ đánh nó ra không à. Ôi giời ơi. Anh em tôi lên. Anh em tôi còn cái lửa tim nó quấn tôi nè, à, cái chân quấn tôi á. Tôi cố đánh vào trong me me lại hết ra ngoài thì tôi khổ quá. Oh my. Trời con nó chạy kìa ảo chứ.

Đấy, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi À, vậy là nó biến thành con dơi chứ phải là nó không phải là nó chết. À, vậy là Ủa sao? Ủa vậy là Ủa vậy là mình tiêu diệt được Dracula vậy là Vậy Là sao I left Anchip uh, ờ, grip Form Ờ, tôi có một cái form rất là tuyệt vời Là nó đang nói chuyện, nó đang nói thoại với mình Ôi, Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Còn, còn, còn Để mình chơi đó, mình có mình Cái đó phù thủy tiến lên cây đón phù thủy cây đón cây đón nè đấy kia cây đón nè được kia mọi người nè được đấy gặp em ơi cố lên hay quá cây đón nè được đấy ơi em không ơi tại sao không không xông vào đánh vậy em hả em em mới bị nó muốn chết rồi chị coi coi phù thủy cây đòn kìa mọi người em ơi ok em em em em tối lại em tối lại em tối lại em tối lại mọi người anh em mọi anh em rất ngầu yeah anh em cố lên của chị em đừng có Ô, rồi, rồi, rồi, rồi. xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ô. Con yeah, vậy là chúng ta đã giành được hai đô la kìa. Cho chị hai đô la kìa. Ủa giời ơi. Hai đô la. Hai đô la kìa. Ủa đâu rồi? Ôi trời ơi. Ủa, hai đô la thiệt kìa, hai đô la thiệt á. Ủa trời. Vậy là từ nãy giờ chúng ta đã đi nhà đi đi đi đi nhầm vào căn hầm của Herobrine. Oh my god. Herobrine. Lên đánh nó, lên đánh nó không ơi, lên đánh nó không ơi. Cái đó phù thủy. Cái đó phù thủy tiến lên. Ôi trời ơi. Dạ. <laughs> Ôi vỗ tay hay quá Kairon phù thủy lao vô đập một cái <laughs> Herobrine biết mình biết trước rồi ok yeah. bạn ơi và vừa rồi chính là trận chiến giữa hero team và herobrine mọi người ạ à. ui hợp lý <laughs> nghe phần bích trận hero. chiến giữa hero team và herobrine và anh em thấy đó team chúng ta miễn là chỉ có cần có một phù thủy thì mọi con map đều sẽ được giải quyết một cách nhanh gọn lẹ thôi ok yeah. cảm ơn bạn đã xem video này nếu như các bạn thích những video hero team chơi game cùng nhau như thế này nữa thì đừng quên hãy bình luận cho phong biết nha còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau và anh em đừng quên là hãy đăng ký kênh ủng hộ cho tất cả các thành viên của hero team trong đó có cả phù thủy Kairon nữa nha còn bây giờ thì <laughs> bye bye hẹn gặp lại anh em những video lần sau